Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Happy Home TV Vẫn là tôi Duy Hiếu Tiếp tục với series nhà đẹp nội thành chỉ từ 1,5 tỷ Hôm nay đồng hành cùng tôi là bạn Đức Thắng Xin chào mọi người Hiện tại chúng tôi đang trên đại lộ Bùi Viện hay còn gọi là đường Quân Banh tiến về khu vực Đằng Hải Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện mà các khách hàng của tôi đã tâm sự với tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua Em ơi, hồi xưa anh chị xuống Đằng Hải mua nhà đâu nghĩ là mua nhà đến tận 2 tỷ đâu Mà hiện tại có 2 tỷ trong tay mua nhà cũng rất là khó Nhà xây kinh doanh thì nhiều nhưng anh chị sợ gặp phải những chủ đầu tư không uy tín Và thêm cái nữa là tìm được căn nhà độc lập chắc chắn thì ngõ lại nhỏ, ô tô không vào được Và vị trí lại không được ok cho lắm Và đó là câu chuyện tôi lắng nghe hàng ngày Và để xóa tan nỗi lo đó thì ngay phía bên phải tôi đây Là một căn nhà độc lập 3 tầng cực kỳ chắc chắn tại khu vực chợ Lương Đông Đằng Hải Cụ thể là ngõ 389 Đằng Hải một ngõ mà theo tôi đánh giá là đông đúc dân cư và linh dân trí cực cao. Từ năm 2018 đổ về đây, mật độ xây dựng cũng như mật độ dân cư chuyển về khá là nhiều. Khả năng cao là những ai đi xa đi từ đầu ngõ cuối ngõ là không thể nhận ra được ngõ này. Và tôi để ý thêm cái nữa là ngõ ở đây cũng khá là rộng. Và trên mạng xã hội ấy, có một số anh chị em đang tranh cãi nhau về vấn đề ngõ ô tô trước cửa và ô tô dừng trước cửa. Nhưng với căn nhà này thì mình gạt bỏ vấn đề đó đi. Vì ngay cách căn nhà chỉ 50 m là một bãi gửi xe ô tô cực kỳ thuận tiện từ căn nhà đi ra đường Quân Banh chỉ mất chưa đến 100 mét hay ra chợ Lũng Đông chỉ mất tầm 300 mét hay đơn giản là đi lên nhà lớn thành phố chỉ mất tầm 15 phút hay ra cảng chỉ mất 10 đến 13 phút giao thông cực kỳ thuận tiện xung quanh bán kính 500 mét căn nhà là đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cho các cư dân sinh sống tại đây Căn nhà được thiết kế 3 tầng độc lập với diện tích 48 m vuông thiết kế tân cổ điển, giả ban công, nơi mà các bác có thể treo một vài giỏ hoa, tô điểm thêm điểm nhấn cho căn nhà thì không để các bác chờ lâu nữa chúng ta cùng vào tham quan căn nhà nào hiện tại thì tôi đang có mặt tại phòng khách của căn nhà phòng khách được thiết kế là tầng một của căn nhà ấy, thì thiết kế là màu trắng sứ và kết hợp với gạch đá 80 lâu vân trầm với sự đối lập đó thì tạo nên điểm nhấn của căn nhà phòng khách với khuôn diện tích là 16 mét vuông một không gian là đủ cho gia đình các bạn có thể bày trí các vật dụng sinh hoạt ở đây ví dụ như là một bộ sofa hình chữ L cỡ lớn ở đây một bàn cháo nước và tôi để ý ở đây có có thiết kế một bức tranh lụa 3D trông vào ờ, khách rất là lộng lẫy ạ Dạ vâng, thiết kế vẫn giống với những căn nhà ống khác thì cầu thang vẫn là ở giữa vẫn là cầu thang tay vịn gỗ, đá đen Tây Á, cổ trắng nhưng khác với những căn nhà khác thì chủ nhà rất là tỉ mỉ chăm chút từng cái phần lăn đi cầu thang này trông rất là uyển chuyển giảm bớt sự cứng nhắc của căn nhà và thêm nữa là để tối ưu hóa công năng sử dụng của căn nhà thì chủ nhà có thiết kế một nhà vệ sinh ngay dưới chân cổng cầu thang ở đây các thiết bị vệ sinh như là Minac và tô nước rất là khỏe thường thường ấy những cái nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang này ấy, mình đứng ở đây hay bị cụm đầu nhưng căn nhà này thì khác không như vậy cả rất là thoải mái rất là thoải mái <laughs> đây là không gian phòng bếp của căn nhà lên tầm 15 mét vuông rất là rộng rãi với không gian này thì các chị em phụ nữ phụ trợ ở các nhà có thể hoàn toàn có thể là sáng tạo các món ăn ngon cho gia đình hay ví dụ như kê một bộ món ăn cỡ lớn ở đây nơi mà gia đình mình có thể là quây quần bên nhau trong những bữa cơm gia đình tủ bếp là thiết kế là tủ nhựa cao cấp thông minh với tông màu màu trắng và màu lông trầm đỏ rất là điểm nhấn cho các nhà đúng không ạ và tôi để ý thêm nữa là ở đây này tôi thiết kế một cửa sổ nhỏ giả sử nhà mình có nấu ăn thì kể cả có mùi đi chăng nữa nhưng đều mùi thức ăn không bao giờ để thoát hết được nhưng với cái cửa sổ này có thể tối ưu hóa các mùi trong phòng bếp nhà mình không phải lo lắng vấn đề đó nữa đó là tổng quan sơ lược về phòng bếp thì chúng ta cùng lên tầng 2 nhé Hiện tại tôi đang có mặt tại chiếu nghỉ tầng 2 ở căn nhà. Tầng 2 ở căn nhà thiết kế gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở giữa. Phòng ngủ ở trước đây vẫn là tông màu chủ đạo trắng sứ nhưng mà khác biệt cái là đây là gạch giả gỗ. Lúc đầu chưa vào phòng phòng ngủ của tôi tức là đây là gỗ thật cực. Và thêm nữa là với diện tích ở đây là diện tích là 15 mét vuông có thể thoải mái sử dụng ở đây và được thiết kế một cửa sổ ba cánh rất là thoáng mát vì căn nhà này hướng nam mà đã được là chủ nhà thiết kế song cửa inox tư rất là chắc chắn đảm bảo độ an toàn cho phòng ngủ của mình Đây là nhà vệ sinh của tầng 2 Rộng hơn để thoải mái cho sinh hoạt hàng ngày của thành trong gia đình Với các thiết bị vệ sinh như Toto và Minac Ví dụ như là lavabo nguyên khối, vòi sen cây và bồn cầu rất là thoải mái đúng không ạ không gian này phía sau đây là phòng ngủ ờ, của phía sau diện tích nhỏ hơn tầm 10 mét vuông thường thường phòng này là thiết kế cho trẻ nhỏ và gia đình mình ở đây và thêm là tất cả các phòng của các nhà đều có cửa sổ rất là thoáng và tất cả các cửa đây đều là cửa nhựa loại thép Việt Pháp kính hai lớp chắc chắn rồi à và điều đặc biệt nữa là có thể như này tất cả trên trong căn nhà này đều là đèn ba màu các bạn nhìn nhá trắng nắng nắng nhẹ hơn chút <laughs> hiện tại tôi đang có mặt tại tầng 3 căn nhà tầng 3 căn nhà một không gian hoàn toàn khác sáng hơn vì có một giếng trời rất là to ở đây ở dưới ô cầu thang với ánh sáng tự nhiên cho căn nhà tầng 3 là thiết kế gồm một nhà vệ sinh một phòng thờ một sân phơi một phòng ngủ phía sau đây là sân phơi khá là rộng đã được quây lồng inox rất là chắc chắn vẫn tạo độ thoáng riêng cho gia đình mình có thể thoải mái phơi phong và điều đặc biệt của căn nhà ba tầng độc lập này khác những căn nhà ba tầng khác là có một nhà vệ sinh trên tầng 3 có thể thoải mái công năng có thể sử tối ưu hóa công năng sử dụng trên tầng đây không phải tiện không phải mất công xuống tầng hai là gì cả và điều điều đặc biệt nữa là tất cả các nhà vệ sinh của các nhà hay sân phơi đều được thiết kế chống thấm xử lý rất là cẩn thận và tỉ mỉ cái lỗi lo chống thấm của gia đình mình sẽ bị xóa tan đi không phải để ý làm gì cả và thêm nữa ở đây nó thiết kế một ô đi lên trên tầng 3 lên trên mái tầng 3 giả sử nhà mình có sửa chữa vấn đề gì đó mình có thể nên rất là thoải mái rất là an toàn luôn Ờ, đóng lồng ờ, inox thì chắc chắn nên là trước đây là một phòng ngủ và một phòng thờ cũng khá là rộng để tối ưu hóa công năng sử dụng cho căn nhà này vừa rồi tôi và các bạn cũng đã tham quan một lượt căn nhà thì một căn nhà đẹp độc lập và chắc chắn và thêm cái nữa là tiện ích xung quanh như thế này thì tôi thấy khá là hợp lý hợp lý bởi vì sao vì tầm giá chỉ từ 1 tỷ 980 triệu nếu các bạn yêu thích căn nhà này thì hãy nhanh tay để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline 02253 51366 còn bây giờ cảm ơn mọi người đã lắng nghe video à, xin chào và hẹn gặp lại